ako. Hey guys! Hello everybody! Hello, nice to see you guys today. Good evening guys! Been a long time, right? Hello teacher! Good evening teacher! Hello teacher! Hello! Hello teacher too! Hello, nice to see you! Hello teacher! Hello! I, I remember you. Listen this. Hey, meet. Hey, listen this. Hey, meet. Hey, meet, please. Hello, teacher. Hello, Juan. Nice to see you. Hello, Lâu rồi chưa chưa gặp cô. Yes, long time to see everybody, right? Long time for about we haven't met each other for I think three months, right? Since December last year, December 2022, uh, 21. Hi guys, good evening. So let's wait a couple minutes for your friends to settle down. So who I have oh I miss you too. I miss you too. I miss you guys all. Nice to see you guys today. I'm very happy that today you guys joined the class with me. Uh-huh. So who's who's here have learned with me last year? Who here? Raise your hand if you guys learned with me last year. I think there are a lot of old students, right? Mm -hmm. Yeah, you can press the, the button, raise hand. I can see a lot of familiar names. I can see a lot of familiar names. So who who are the new students? Good, good, good evening, guys. I'm I'm fine on. Um, thank you for asking. Yeah, <laughs> I know, not you, Zai, yes. I love you, I'm very glad that you guys joined the class with me today. So I, for the old students, I want to say welcome back to the class. I can see some familiar faces here, a lot actually. And I can see that Phương, your hair, big Phương, I remember your hair was really short, but now your hair is kind of long, your bang, kind of long to your eyebrows. Uh-huh. And I can see a lot of familiar faces here. Nice to see you all. So for the old students, welcome back. And for some new students here, welcome to the class. So I know that a lot of you guys have known about the rules, right? The rules in our class, but I'm gonna talk about it again. Okay, so the new student can understand what we need to do. Um, now, please, I need to turn off your, I need to turn off your mic a little bit, okay? Okay, guys, so uh, welcome to the class. So before we start, I want to talk a little bit about the rules, okay? Uh, bây giờ cô nói tiếng tiếng Việt nha. Thì uh, cô sẽ nói về một số quy định một xíu đã. bạn nào đã học ở lớp thì cũng biết đúng không cũng đã biết về những cái quy định của lớp mình rồi là mình phải làm bài tập về nhà đầy đủ nè rồi khi mà mình tham gia lớp thì mình nhớ tham gia đúng giờ tụi con nhớ là phải à với lại cái phần chat box á tụi con nhớ là cái phần chat box là chỉ để dùng để trao đổi về bài học của mình thôi có nghĩa là khi nào cô kêu là à các bạn ghi đáp án cho cô những cái câu này đó thì tụi con làm bài và ghi vào để trao đổi với các bạn chứ mình sẽ không có nhắn rất là nhiều spam ở trên đó ok không thôi là thầy thầy sẽ nhắc nhở tụi con đó ok và mọi người nhớ là à, đối với cái uh, lớp của mình rất là đông very crowded 100 friends right you got 100 friends in this class a lot crowder than your class in school at school right lớp của mình cực kỳ đông và đông hơn lớp mà tụi con học ở trường rất là nhiều đúng không cho nên là ở đây thì cô sẽ không thể nào mà mở micro cho tụi con mở micro thoải mái được cho nên là tụi con nhớ là cô sẽ tắt micro của mọi người và ví dụ cô mời đến bạn nào à, thì bạn đấy cô mời đến bạn nào thì cô sẽ nói ok ví dụ cô mời bạn à, bạn linh thì cô sẽ nói ok now linh please đó và lúc đấy thì cô sẽ bấm cái nút để mà mời con thì trên màn hình của các bạn nào mà được cô mời á nó sẽ hiện ra mấy cái thông báo kiểu kiểu như vậy nè mấy cái thông báo kiểu giống như vậy nè đó thì tụi con sẽ bấm vào cái chữ unmute cho cô cái chữ thường là nó là, là cái chữ màu xanh á cái nút màu xanh nước biển á tụi con bấm vào cái nút đấy cho cô để mình uh, mở mic mở mic của mình lên đó, mình khi mà mình bấm cái nút này thì mình mới mở micro lên và mình nói được thì sau khi mà mình nói mình uh, mình phát biểu xong thì mình sẽ tải tắt mic của mình ok I think you guys understand this one right con nghĩ là cái này mọi người đều hiểu mà đúng không yes So yeah, that's it for some very basic rules cho những cái quy định rất là dễ và rất là đơn giản trong lớp của mình thôi. Okay. So today is our first day. So let me introduce about myself a little bit. Okay. So guys, my name is Tu and I will be your teacher in this class. Okay. You can call me teacher Tu or teacher or Miss Tu, anything you want. Okay. And now, I, oh, wait, I live in Ho Chi Minh City. I know that a lot of you guys live in different places, right? Mm -hmm. Our class is very special because our class is very crowded with 100 friends and we have friends from all over Vietnam, right? Mm -hmm. So uh, I want to invite some friends to introduce about yourself okay introduce about yourself you can talk about uh, what happened in your life recently like you get anything you got anything news you got a new dog uh, you got first place in your class okay or anything that you want to share to your friends okay cô sẽ mời một vài bạn giới thiệu về bản thân mình so remember to talk about your name where you are from and which class are you in like you're in class three class two or um, class four class five okay so let's invite some friends now i want to invite a familiar face i will invite Maxson, a very familiar face in our class right when playing games mm -hmm. can yes, you introduce about you. yourself your real name okay your real name okay thank you my name is Nguyen Jin Okay. I like drawing and uh, mm -hmm. by this summer lost but it is I uh, want to yawning. oh, where are you? I can see a lot of books behind you. Is that your bedroom? Yeah. You have a yes. lot of books. Wow, I think more than 100 books, right? So no. you like you like reading? But books? I have no no no. Yeah. Yes, I can I have a read a lot but and uh and I have a uh, two to a house in a half a book. Oh, yeah. so so super lost. A lot of books. And I can see. I understand you. You, I mean that you have a lot of books, right? So tell your friends where are you from. From where do you come from? Where are you from? Uh, I'm from San Ho Chi Ah, okay. You have to say Ho Chi Minh City. You just like me. You live in the same place with me. Ho Chi Minh City again and have to say okay. I from Ho Chi Minh City. Okay. Yeah. Okay. So which class are you in? Three, four, five, six. Uh, it number five. Oh, you in class five. Okay. Say it again. I'm in class five. Okay. I in class five. Okay. Not I. I'm. I'm. I'm. Okay. okay. Just like I am. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Matson, so much. I like your nickname. So I still gonna call you in your nickname. Now, uh, one more friend. Let's see. I will invite a, a new face. I think this is the new face. Uh, okay, my, yes, my, right? Can you see? Yeah, is this the first day in this class, my? Is this your first day? Hôm nay có phải là buổi đầu uh, tiên của Mai không? Um, uh, yes. Oh, it's the first day. Okay, so can you introduce about yourself? Can you introduce about yourself? Tell me your name. Okay, first tell me your name. What is your name? Hello, my name is Mai. Yes. Okay, where uh, are you from? I am from Vietnam. Yeah, I live. Course. Yeah, where do you live? Mm -hmm. I live in Yên Bái City. Ah, you're from In Bái. Okay, and which class are you in? Which class are you in? uh, is class three. Ah, you in class three. So you have to say, I'm in class three. Yeah, your class is 3C, right? I say, I'm in class 3C. I in I, mm-hmm. class mm -hmm. 3C. Yes, okay. Okay, so you wanna share something to the class. Mai có muốn chia sẻ cái gì trong lớp cho lớp của mình biết không? Ví dụ Mai có có cái gì mới xảy ra mấy tháng vừa rồi con có gì đặc biệt không? You wanna share something to the class? Um... Hey, let me ask you some questions, okay? So tell your friends what which animal, what animal do you like? What animal do you like? I like cat. Oh, you like cats. So do you have a cat Do you have a cat at home? Uh, no. Ah, you like cats but you don't have a cat. Okay. So do you have yeah. any pet? Do you have any pet? Pet pet is the the animal that is raised in your house. Cái uh, pet là thú nuôi á, con có thú nuôi không? Yeah. Do you have pet? Yeah, what is it? It's not a cat, so what animal is it? Um What animal? Con nuôi con gì? Con uh, nhà con không có nuôi con gì hết. Ah, so you have to say no, you don't have a pet, right? Okay, so you like cats. Mm, now, one more question for you. Um, what subject do you like? Tell me, what subject at school do you like? Hmm. Like English or math like or Vietnamese or music, right? You say music? Music and draw. Ah, art ok art môn vẽ hay là môn art. mỹ thuật á, thì Mai nhớ cho cô dạ. Mai gọi là art. Ah, you like music and art. OK, you can be an artist in the future. Thank you Mai so much. Now one more friend. Let's invite a boy. OK, let's see who raised their hands. Go. Um OK, Đức Trí please. Hello, nice to see you. Hello. So you are new student or old student? a new student. Oh, so this is the first day. So introduce about yourself, your name, where you're from, and where do you is, live. My name is Dokri, mm -hmm. and I live in Hanoi. Ah, you live in Hanoi. Okay, very far away from uh, my place. Yes. And which class are you in? Two eight. Two. Which class? Con học lớp mấy? Which class? Two. Ah, class two. Okay, so you can say I'm in class two. Okay. I'm in class two. Yes. So, uh, tell me about yourself or anything you want to share. Okay. Bây giờ Đức uh, ờ, Chí có thể nói những cái. I am Tim. What? You, I am yeah. really Tim. Yes. I am okay. Really I am really Tim. Yep. I got a fish. Mm -hmm. You got a fish. You say you got yes, a fish. Yes, I got a As, fish. Ah, one fish only. One fish? No. A lot? A lot oh, a my, lot of fish. So you're a family. Father, you have a lot of fish? My yeah. father caught them. Ah, father your father caught them, right? Caught the fish in the lake or in the river, and then he brought no, home. It's my father pet, and he bought it at the store. Ah, you, your father bought the fish at the store. He likes fish, yeah. so he brought the fish home. Yeah. So, do you like fish? Do you want to have another pet? Like a cat, a dog, a parrot, or any animal? Of course. Which one do you um, want? A cat. A cat? Yes, a cat. I want a cat. Okay, you like cats. cats. You love cats, so you like little and cats or big cats. I have a grandfather and a grandmother and four of my way, and a grandfather of uh, and my grandfather is he has a cat oh, yeah, he lived with you, right? He lived in Hanoi with you, your grandparents. I live, I live with my grandparents. Ah, yes. Have, I have two grandparents. Ah, I get it. Yeah. Uh -huh. mm -hmm. In Bắc Giang. Ah, okay. Yes, I know. In yeah. Vietnam, and in Vietnam, we in... separate, right? Mm -hmm. What else? Yes. And in the village, it's have a cat. A cat. Oh, a, a cat. cat. A baby cat, you can say a kitten, okay? A baby a cat. A kitten, it's yeah, kitten. it's a kitten. So you want a big cat or you want a kitten? A kitten. Yeah, kitten's very cute, right? Everybody loves kitten, right? Very small, it's tiny, small. So very cute. It's, it's small, so it has space. Mm -hmm. So mm-hmm. it's small and it has space. So the, the big cat, uh, it, but the cat will scratch the yes, chair. Scratch. Mm -hmm. scratch the chair and ourselves. Chair. Yeah, scratch the chair. Okay. So I won't walk around it because mm, mm-hmm. in my I'm oh, home sorry. I don't have a cat. Yes, a pet. Please. Okay. Thank you, Tukji, so much. Thank you. Now, one more friend, last friend. Okay, now it's time for the girls, okay? Let's invite another girls. Okay, who wants me to invite? Please raise your hand. Okay, let me see any girls here. Ah, okay, I want to invite this little girl, Toy, right? Toy. Oh, yes. Okay, now introduce about yourself, please. My name is Toy. Can you call me is Tracy? ah you can i can call you tracy right yes okay i, I remember you you used you used to learn with your brother right and you used to learn with me last year yes yes, yes. yeah i remember the two of you <laughs> mm -hmm. so where are you from yeah. i'm from hưng yên Vietnam. okay yeah hưng yên in vietnam yes so which class are you in I'm in class 4B. Ah, 4B. Okay, so tell me about yourself. Like, what do you like or anything you want to tell us, okay? I I like swimming and ride bike. Ah, riding and a I bike. Like, ah, you like yes, Pikachu? yes, Pikachu is my new teddy bear. Ah, yeah, I like Pikachu too. So do you watch Pokemon? Yes. Do you watch Pokemon or you just like Pikachu? Yes. Like, I watch Pokemon, Pokemon every day. Oh really? Yeah, just like me. I used to love Pokemon a lot. Hồi xưa cô cũng thích coi Pokemon lắm, ngày nào cũng coi hết mấy cái phần cũ á. Hồi xưa là cô phải coi mấy phần cũ. Đó, cô rất là thích Pokemon giống như Thủy vậy đó, ngày nào cô cũng coi hết. I watch Pokemon every day. That is my favorite. Uh my favorite one. Yes, anything else? Uh tell me about the animals. Like which animal? Any animals that you like? I like dog and cat. So do you have dogs and cat in your house? Yes, I have a dog. A dog? And my grandparents has a cat. Oh, okay. I what like... is the dog's name? What is the dog's name? Name is Brown. Brown? Uh, brown in, in English or in Vietnamese? Brown in <laughs> Vietnamese. Ah, so you, it's no, right? Con gọi nó là nâu no, la no không? Yes. Yes. Mm -hmm. Because it's brown. Ah, it's brown. I can imagine the dog in my head. Cô nghe cô cũng có thể tưởng tượng được một xíu về à, con con con brown của cô Thủy rồi đó. What about the cat? What is the cat's name? Is Mì. Ah, à, Mì. Noodles, right? Yeah? No, it's May. Ah, May, right? In the clouds, the clouds in the sky, right? Yes. Mm, nice name. So I think it's a girl Is it a girl? A, the cat? A no, girl or a boy? It's, it's a boy <laughs> oh, cat. it's a boy. It's a boy. Uh-huh. It's white. Oh, it's white. So I think, ah, yes, that's why its name is Mai. Yeah, it's white, of course. Okay, good job, Tui. Thank you so much for your sharings. Nice to see you all today. So I'm sorry I cannot invite all of you to share uh, in our class. You know, our class is very crowded, right? lớp của mình rất là đông cho nên đó là cái bất lợi đầu tiên là nếu mà tụi con thích được giơ tay phát biểu được uh, được trò chuyện nhiều thì mình sẽ không có cơ hội nhiều đúng không cho nên là nhưng mà các bạn đừng có buồn ví dụ các bạn nào không được cô gọi thì tụi con cũng đừng có buồn nha ok don't be sad I promise I will try to invite a lot of you in uh, in, uh, in our class okay so today guys we going to um, play a game nhưng mà I know that a lot of you guys know uh, the old students, you guys know that we used to play a lot of quizzes and look it, right? But today I think we're gonna play this one first. If we have time, we're gonna play the pluck it later. Okay, this is like very simple. Cái này thì phải chia group cho nên là cô phải cho tụi con vào đỡ cái quizzes này. Cô sẽ cho tụi con vào cái quiz. Nhưng mà không phải là mình chơi. Ở đây cô thấy Linh rất là vui đúng không? Nhưng mà thực ra là không phải mình chơi cái quizzes đâu. Mà là cô chỉ vô đây để cô chia team thôi nếu mà còn thời gian á, thì cô sẽ cho tụi con chơi cái quiz này luôn nhưng mà bây giờ mình sẽ vô đây để chia team thôi ok bởi vì ở đây mình không có cái dụng cụ gì để chia tụi con thành các team khác nhau hết nên là vào đây mình sẽ chia team ok there will be four teams ok and how can we play uh, tụi con có nhìn thấy cái cái à, cái slide hồi nãy rồi đúng không so you guys can see the slide wait let me uh, send you guys the link để cô gửi link đã rồi trong lúc tụi con vào thì uh, cô sẽ giải thích về cái game okay can you guys see the link I put it in the chat box I put the link in the chat box guys can you guys see it Okay, yes, a lot of you guys here. Good. So you guys can see there are four teams. Bây giờ tụi con đừng có nhớ cái cái cái cái um, cái gì ta? Đừng có nhớ cái um, cái tên dài của mình. Nhớ các cô cái chữ cái đầu của cái tên thôi. Ví dụ mình có chữ S B E với H thôi. Okay. Four teams. Okay. So guys, uh, I will. Oh, wait, wait. Let me. Uh, let me send you guys again. Cái link nó hơi bị trôi đi đúng không? Để cô gửi lại. Bạn nào chưa thấy thì tụi con vào lại nha. Ok, bây giờ cô explain nè. Wow, tụi con vào cũng rất là nhanh đó. I know that there are only four teams. That is how you play the games, okay? So um, just join the team and I will explain. Mình sẽ chơi uh, riddles. Riddles là câu đố. Ví dụ mấy cái câu đố là gì? Ví dụ cô ví dụ câu ở Việt Nam mình hay đố ví dụ um, uh, cái gì ta? Ví dụ cái gì có chân mà không thể đi được đó ví dụ cái câu đấy là cái câu trả lời là cái bàn đúng không tại vì cái chân bàn tụi con gọi là cái chân á à, nhưng mà cái bàn nó đâu có đi được đúng không thì đó là những gọi là cái câu đố vui riddles thì cô sẽ hỏi với cái câu đố giống như vậy but in English okay I know it's kind of hard Okay, but I will try to give you guys hints. Nếu mà tụi con không hiểu á, thì cô sẽ giải thích câu hỏi với lại cô sẽ cho tụi con uh, ví dụ hints là mấy cái ý để tụi con đoán ra được. Okay, nhưng mà có một số câu thì dễ thôi, một số câu cô chỉ cho một vài câu đố thôi, còn lại là mấy cái câu ví dụ như kể cho cô nghe cái gì đó, cái gì đó. À, thì đây tụi con sẽ nhớ cái team của mình. Ok, bây giờ cái này thì cô sẽ phải ghi thủ công rồi. Ở trên đây không có cái chỗ để mà cô ghi điểm. Cô sẽ à, mời ở đây lát nữa các bạn sẽ bỏ tay hết xuống cho cô nha khi nào mà cô thấy bạn nào giơ tay nhanh nhất thì cô sẽ mời bạn đó bây giờ cô cho tụi con coi thử cái này uh, wait so here mình sẽ có 20 questions ok 20 câu tương ứng với lại 20 numbers ở trên màn hình của cô from 1 to 20 ok thì uh, tụi con sẽ chọn ví dụ ở đây thì uh, tới bạn nào ví dụ cô kêu là một hai ba ví dụ như vậy one two three thì bạn nào giơ tay nhanh nhất cô cô đọc câu hỏi xong á cô đọc câu hỏi xong nha mọi người đừng có giơ tay liền phải đợi cô đếm one two three rồi mới giơ tay bạn nào giơ tay nhanh nhất thì cô sẽ cho bạn đấy cơ hội để trả lời ok và đương nhiên là cái team đấy là có cơ hội để trả lời team của bạn đó sẽ có cơ hội trả lời đó uh -huh. và sau đấy thì mình sẽ trả lời câu hỏi và nếu đúng thì tụi con sẽ được chọn chọn một cái số ở đây thì trong đây không chỉ là có điểm thưởng đâu mà còn có nhiều cái khác nữa ví dụ như là điểm trừ cũng có điểm chia cũng có cho điểm người khác cũng có nữa nhiều lắm ok chứ không phải là cộng thực ra là trả lời đúng chưa chắc là mình đã uh, mình đã mình đã save đâu tại vì có thể mình sẽ chọn mấy cái ô mà xui xui á là bị trừ điểm đó ok You guys understand the game. Đâu bây giờ mọi người nhắn vào chat box cho cô là tụi con hiểu không? Tí nữa cô đọc câu đố thì chắc mọi người mới hiểu. You guys understand the game? Let me share again. Write in the chat box for me. You guys understand? Nếu mà bạn các bạn nào hiểu rồi thì tụi con ghi vào chat box yes cho cô này để cô coi là các bạn có hiểu chưa, các bạn nào không hiểu không. Nói chung là câu đố đó cô sẽ đọc câu đố, cô giải thích câu đố rồi cô mời tụi con trả lời nhưng mà tụi con phải bỏ tay hết xuống nha tại vì nếu mà đưa tay trước thì cô cũng không biết bạn nào à, bạn nào giơ tay đầu tiên ok ok cũng có vài bạn chưa hiểu đúng không nhưng mà lát nữa chơi thì tụi con sẽ hiểu ok tí nữa chơi mình sẽ hiểu tí nữa mình chơi thì mình sẽ hiểu rồi bạn nào còn chưa vào nhóm thì tụi con tranh thủ vào nha bây giờ cô gửi lại cái link nè bạn nào uh, chưa vào thì vào lại cho cô thì tụi con nhìn cái tim của mình nè đây đây là bốn tim của mình không thôi tụi con nhớ tim của mình con gì tim con chim cánh cụt hay là tim con gì đó nhớ tim con của mình là được đừng khỏi cần nhớ cái tên dài dòng của nó ok you guys know what animal right tụi con biết con này không các bạn nào biết con này không con này là con linh cẩu nha đó đây là con linh cẩu nè con voi con thỏ với lại con kim cánh cụt đó thì ở đây là các bạn đều được cho vào nhóm khác nhau bây giờ cô cho các bạn vài phút để nhìn xem mình đang ở nhóm nào hình như tụi con biết mà đúng không tụi con à hình như là tụi con biết tụi con ở nhóm nào mà đúng không thì mình sẽ nhìn xem ở đây là các bạn cùng nhóm với mình là ai ok mình nhìn ở đây để xem các bạn cùng nhóm với mình là ai tí nữa thì khi mà các bạn trả lời và có cái gì đó cần chọn lựa thì cô sẽ mở phần chat lên các bạn nào ở nhóm đó thì tụi con sẽ uh, trả lời vào chat box ví dụ các bạn nào muốn muốn trả lời hộ thì tụi con nhớ giơ tay lên ok Ok, bây giờ mình thử nè, mình thử nha. I'll read the first question. Ok, bây giờ trước tiên các bạn phải bỏ tay hết xuống đã. Put your hand down please. Ok, put all of your hands down. Tụi con bấm cái nút raise hand lại, bỏ tay xuống. Tí nữa mình mới dơ, tí nữa mình giành quyền trả lời thì mình mới dơ tay lên. Ok. Five, four, three, two, four. Raise, put your hand down. Don't raise your hand. Ok, put your hand down. Các bạn bỏ tay hết xuống cho cô đi. Sao các bạn còn dơ tay nhiều quá ta? mọi người bỏ tay hết xuống cho cô nha Xuân An nè Ryan Maxson nè Việt Anh nè Đức Anh nè tụi con bỏ tay xuống nha ok so that we can start the game Xuân An Ryan Đức Anh still three of you vẫn còn ba bạn chưa bỏ tay xuống Can you guys hear me? Okay, what about you, Xuân An and Đức Anh? tí nữa nếu mà cô mời thì cô sẽ mời các bạn nào mà giơ tay trước nhé cô sẽ không có mời tụi con đó nên là tụi con nhớ bỏ tay xuống nha ok bây giờ cô thử nè cô đọc câu hỏi mọi người nhớ này thứ tự nè đọc câu hỏi xong rồi cô mới làm gì đọc câu hỏi xong thì cô sẽ đó one two three lúc đấy thì mình hãy bấm nút giơ tay nha bây giờ cô đang canh nè cô đang canh nè coi thử bạn nào là giơ tay đầu tiên nè nhớ là phải trả lời được nếu mà mình không trả lời được thì mình sẽ mất cơ hội á ok Now, guys, I will read the first riddle. It's easy, pretty easy. How many months of the year have 28 days? How many months of the year have 28 days? Oh, I can see a lot of hands. Uh, I think Zhang is the first one. Cô nghĩ Hoàng Giang là bạn đầu tiên nè, tại vì nó để Hoàng Giang đầu tiên. Okay, so let me ask you. Yes, Zhang. 12 months. Okay, how many months of the year have uh, 28 days again? I cannot hear you clearly. One month. One? One? One month? Mm, that is not the correct answer. I'm really sorry, but that is not the correct answer. Who know the answer? Who know the answer? Uh, behind you is Quay. So let's see, Quay, do you know the answer? How many months of the year have 28 days? One month. No, I like I said, one month is not the correct answer. One month is not the correct answer. Okay, I'm really sorry. So let's see. Uh, we vu. Okay, behind quit is we vu. Wait, wait, wait. Okay, so how many months? Vương, do you know the answer? Not one, okay? I just said not one month. It's 12 months. 12, 12. Again, yeah. again. Yes, that is the correct answer. 12 tháng. Tại vì tháng nào cũng có 28 ngày mà đúng không Giang với Khuê? Tháng 2 chỉ có 28 ngày nhưng mà tháng 1 cũng có 28 ngày mà 31 ngày là tổng cộng nhưng mà vẫn có đủ 28 ngày đúng không? Giang hiểu không? You understand, right? Uh-huh. Tháng nào cũng có đủ 28 ngày hết á. Okay. So the answer 12 months. Okay, good job Vu. Which team are you in for uh, Vu? Which team? In the Which animal? You know? Do you know which team? Ừ. Con biết con đang ở team nào không? Con là team 4 cô ạ. Team 4 lần này đúng không? À con Linh Cẩu á. Okay bây giờ team 4 này các bạn ở team 4 nè tụi con biết tụi con ở team nào đúng không cái con này nè cái con này nè đó nhìn kỹ nha các bạn ở cái con này nhiều khi là lát mình cần phải chọn lựa nè ok bây giờ cô share nó hơi phiền xíu tại vì phải share qua share lại nhưng mà thôi kệ tụi con ráng nha rồi bây giờ vương ờ, đợi cô nè bây giờ vương sẽ à, bây giờ vương sẽ là người được pick a number tại vì vương trả lời đúng mà đúng không you can pick a number which number which number I choose the number is 12. 12? Okay, you choose the 12, just like the month. Okay, let's see what happened in number 12. Oh, I'm really sorry. You don't have any score, but now you got minus 200. Okay, that is unlucky for your team, team 4, right? But don't worry. Vẫn còn nhiều cái giúp cho team con đi lên, không sao hết. Okay, don't worry team 4, don't don't be sad, okay? tạm thời coi như là team 4 đang bị âm 200 điểm á nhưng mà không sao hết tại vì cô còn nhiều cái ô khác giúp mình lên điểm lắm đừng có lo don't worry mới câu đầu tiên thôi only the first question okay don't be sad guys now now now the next one the next one rồi bây giờ tiếp tục nghe cô đọc câu tiếp theo nè ok có gì nếu mà tụi con không hiểu thì cô sẽ hỏi bây giờ mọi người bỏ tay xuống nè put your hands down put your hands down please cứ sau mỗi câu tụi con bỏ tay xuống nha để lát nữa cô cô kêu gọi mọi người cô gọi mọi người okay put your hand all put your all your hands down okay so um, let me think okay listen carefully mọi người nghe kỹ nè Mrs. Brown has five daughters. Each of these daughters has a brother. How many children does Mrs. Brown have? Again, Mrs. Brown has five daughters. uh, cô Brown có 5 người con gái. Mỗi người con gái của cô Brown has a brother, có một người anh trai. Như vậy tổng cộng cô Brown có bao nhiêu người con? How many children does Mrs. Brown have? You guys understand, right? Um, I want to invite Hương Giang, please. Trần Hương Giang. Con thưa, con thưa cô là six. Okay, so six children, right? And that yeah. is the correct answer. Yes, good job. Well done. It's not hard, right? Cô Brown có 5 người con gái và mỗi bạn đều có một người anh trai thì đó là chung một người anh thôi. Ok, chung một người anh trai thôi cho nên tổng là cô Brown có 6 người con đúng không? 5 người con gái và một người con trai, một anh trai với 5 em gái. Ok, you understand right? Tụi con hiểu cái này mà đúng không? Uh ừ -huh. Correct, Giang. So which team are you in, Giang? Which team? Um, team Elephant. À, elephant là team coi như là team 3, team 3 đó. Okay, elephant. So you will pick the number, okay? Uh, here, con có nhìn thấy cái chỗ pick number không? Giang nhìn thấy không? Oh, con nhìn me... thấy màu màn hình trắng. Oh, really? Vậy để cô share lại. À, bây giờ cô share lại nha. Can you see it? Yes. Okay, so which number did you choose? Don't feel pressure, không có gì phải áp lực hết. Không sao hết. I chose number five. Five, Okay, number five, Guys ready? What is it? Number five, Elephant, elephant. Let's see. Wow, lucky Zag, you got 200 points. Good job. Well done, Elephant. You got 200 points now. Good job. Vậy là nhờ Zag là rất là hên đúng không? Được 200 điểm rồi. Good job guys. And don't be sad, okay? Team 4, don't be sad, okay? Mình còn nhiều ô lắm, không chỉ là cộng với trừ đâu mà có nhiều cái đặc biệt lắm. Okay. Rồi tiếp tục à không, cô đâu có cần quay lại team đâu nhỉ? à, thôi cô cứ quay lại đi ok rồi cô đọc câu tiếp theo nha bây giờ một câu ờ, không phải câu đố đi câu bình thường đi một câu bình thường thôi kiến thức bình thường thôi nha um, name for ok wait tụi con bỏ tay hết xuống hết chưa mọi người bỏ hết tay xuống hết nha ok put your hand down please um, bạn nào dơ trước là cô biết á cô nhìn thấy nên là cô không có mời đó Ok, đây là cơ hội để mình lấy điểm cho team của mình nè. Team 1 với team uh, team uh, team 2 nè. Ok. Name five animals start with the letter C. Name five animals start with the letter C. Ok, very fast. Uh, Phúc Nguyên, please. Is cat um or Five, five animals. Hurry, hurry. You have to be hurry, okay? Cat, what else? Cat. Cat and or uh five animals. You need five animals. You only have one. You only have one Cobra. now. Again, again. Cobra. Cobra. Okay, two. Three more, three more. Okay. What else? What else? Um, Ten. Chick. Chick. Nine eight, seven, well, six, uh, five, uh, four, three, two, one, zero. I'm so sorry, you only have three. So who can have more? Uh, okay, let's see some hands here. Let me think. Okay, I want to invite sunflowers, please. Sunflowers. Five animals with the letter C. Go. Go, go, go, go, go. là cow, cat, cow, chick, cat, chicken, chicken, chick và cock. Okay, yeah, chicken and cock. They're the chicken. Yes, correct. Good job. Okay, very clever. You got chickens and you got the chick and the the cock. Okay, good. Correct. Good job. So, which team are you in, sunflowers? Which team? Để cô mở micro lại. Tụi con cứ để micro nha, tại vì mình còn chọn số nữa. Which team are you in? Elephant. Ah, elephant. Okay, elephant. Let's see what happened this time. Để xem thử lần này là elephant đã được lên điểm hay như thế nào nha. Okay, now choose a number. Sunflower, choose a number, please. Ten. Ten. ten. Number ten, right? Yes. Okay, let's see. What's in number ten? wow you guys are so lucky you got to ride 500 now that's very good job elephants seem lucky today you guys have to thank Zang and Sunflowers, okay? Good job, guys. Well done, Elephant Team. Well job. Now, moving on. Next one, next one. Okay, guys, don't worry. We still have a lot of questions. Next one, next one, guys. A riddle. Okay, a riddle. Để cô coi có câu nào à? Câu nào hay hay. Um, okay. What goes up but okay, put your hands down, guys. Okay. What goes up but never came, uh, comes down. Cái gì đi lên mà không bao giờ đi xuống. Goes up but never comes down. Goes up, never comes down. Goes up, never comes down. Okay. Uh, Hannah, please. Hannah. Hannah, are you here? I see you uh, you raise your hand, Hannah. Can you turn on the mic? Uh, what about uh, Gia Huy, Nguyễn Quang Gia Huy? Can you turn on your mic? What goes up but never comes down? Cái gì đi lên mà không bao giờ tụt xuống, không bao giờ đi xuống. Tại... Um Do you know? Huy biết không? Con ờ, không biết ạ. Okay, you don't know. So if you don't know, you don't have to raise your hands, okay? Uh, now, okay, one more friend. I, à, I can see Bảo Hà right behind Hannah. So yes, Bảo Hà, what is your answer? Do you got the answer? Cái gì đi lên mà không đi xuống? Goes up but never comes down. I don't know. You don't know? So why you raise your hands? Now another <laughs> friend, uh, Đức Bình. Con lỡ rồi ta, con lỡ bấm nhầm nút ra uh, à, tay. <laughs> You press raise hand. Okay, it's okay. Don't worry. Đức Bình, do you know the answer? No. No, it's hard. It's this one is hard, right? Uh, let's see any new friends. Okay. What about you, Vân Khánh? Do you know the answer? Rồi bây giờ cô nếu mà tụi con không biết cô thử coi bây giờ có nhiều bạn cô không thể nào mời từng bạn được nên là bây giờ cô cho tụi con chat vào khung chat bạn nào có câu trả lời đúng đầu tiên thì cô sẽ lấy điểm cho bạn đó now guys who know the answer in English in English Of course, oh yeah, tuổi đúng rồi nhưng mà phải trả lời bằng tiếng Anh cơ. Ok, như vậy lừa đầu tiên đúng chính là sunflowers again, elephant. Good job. You got sunflower. Ok, good job. Well done correct sunflowers đúng rồi tuổi của mình thì con phải điền cái chữ age cho cô age ok guys good rồi để cô tìm sunflower ok sunflower you gotta turn on your mic and then choose another number ok để cô share lại cho sunflower nha Okay, now elephant choose a number. Choose a number. So sunflowers, please choose which number. Choose fourteen. Again, again, what number? 13. 13. Yes, this one, 13. Fourteen. Again, again, I cannot hear you clearly. I say 14. Ah, 14. This one, right? Yes? Okay. Okay, let's see. What's inside 14? à cái này thì là vẫn là plus cái này là vẫn là plus 50 ok plus 50 wow ở đây thực ra không có nhiều cái cộng lắm đâu mà nãy giờ cô thấy là elephants lấy được đa phần điểm cộng rồi đó nhưng mà vẫn có cách để mình uh, lấy điểm ok bằng cách là mình có thể được đổi điểm bây giờ mà đội nào may mắn lấy được cái phần đổi điểm là nhiều khi được đổi điểm với elephants đó nên là mọi người phải cố lên try your best ok now let's see um, next one Bây giờ cô sẽ mời tụi con tiếp nha. Ok guys, the next question. Bây giờ câu này thì à, cô sẽ mời nói đi, câu này dễ nói hơn nè. Um, ok. Name. Ok, put your hands down guys. Ok, put your hands down. Put your hands down. Mọi người nhớ bỏ tay xuống nha. Ok. Mọi người bỏ tay xuống nha. Những bạn nào đang giơ tay sẵn thì cô sẽ không có mời đâu. Okay, name three different jobs and with man, M-A-N. Okay, kể cho cô ba cái jobs mà kết thúc bằng M-A-N. M-A-N, okay. Rồi bây giờ cô mời vẫn là à, Hoàng Giang nè. Ở đây Đức Anh với Hannah hay giơ tay sẵn nè. Nên là bây giờ cô sẽ mời Hoàng Giang nhé. Hoàng Giang please. Hoàng Giang very fast every time. Businessman. Businessman, good two more two more two more còn hai cái nữa hai cái nữa businessman ten nine eight seven six five four three two one. Okay, time's up. You guys have to be fast. Okay, mình phải nhanh nữa cơ. Okay, now behind you, Maxson, please, Maxson. Three jobs and with man, M-A-N. Ba cái nghề mà kết thúc bằng chữ man. Maxson biết đọc. You know the answer? Can you unmute yourself? Can you unmute yourself? Ok, nếu mà bạn nào lâu quá thì cô sẽ bỏ qua đấy nha. okay. Yes, wait. what again? Don't search on Google, okay? Don't search it on oh, no. Google. Mm -hmm. no. So what is it? Tell me, tell me. You have to be very fast, okay? Artist, artist. Oh no, art and kết thúc bằng chữ man M A N. Con phải tìm cho cô ba cái nghề mà kết thúc bằng chữ M A N giống như hồi nãy Giang nói là businessman nè, ok đó thì con phải tìm cho cô mấy cái nghề mà kết thúc bằng chữ đó à, rất là khó đúng không ok oh. Ờ. And do you know um, hồi nãy con mới nghĩ ra nhưng mà con lại quên rồi you forgot à, okay it's okay Now, uh, I think we don't have much time to eh, invite e-, each friend. So now, guys, I will want you guys to write in the chat box, okay? cô mở một cái là bạn nào nhanh nhất là cô đi đáp án liền nha ba cô nói lại là ba cái nghề kết thúc bằng chữ m a n chữ men á ok three two one go bạn nào liệt kê cho cô liệt phải ba cái nghề cùng một lúc nha không có liệt kê từng cái từng cái nha ba cái cùng một lúc rồi enter cho cô ok giang được two nè còn bạn nào ghi được ba cái không giang được two rồi đó à, khuê mới có hai cái thôi còn phải phải cùng nhau kể cho cô ba cái liên tục lận à ok yes phương thảo nguyễn phương thảo yes postman fireman policeman good job đúng rồi phương thảo good job ok phương thảo có đáp án chính xác rồi đó ok good bây giờ cô mời phương thảo unmute yes hello chào cô Okay, hello. So, uh, which team are you in? Which team, Thảo? Uh, my team is Oh, you're elephants again? Oh, wow, elephants today. Very hardworking. Okay, now please choose a number, okay? Choose a number. Thảo, con chọn số mấy? Which number did you choose? Number two. Again, number? Number two. Okay, number two, right? Let's see what's in number two. Oh, you have actually this one. Cái này là con sẽ đưa 150 điểm cho cái người mà điểm cao nhất mà trong đây thực tế chỉ mới có mình Elephants có điểm thôi nên là thực ra con vẫn là đưa cho team của con điểm cao nhất. Ví dụ là cái này là bạn nào mình đang thấp điểm thì mình phải cho cái người cao điểm 150 điểm nhưng mà team của con là đang nộp cao nhất rồi đó nên là mình sẽ được cộng thêm 150 điểm nữa là 150 cộng với 550 là 700 điểm. Wow. Còn bạn nào team khác cố lên nè, cố lên. Mình còn cái nhiều cái mà, cố lên mọi người. Try your best guys, try your best. Where are the others? guys? penguins, bunnies, where are you guys? Try your best, okay? Try your best, try your best. Now another question. Uhm, câu đố đi. Bây giờ cô cho một câu đố nha. I go all around the world, but I never leave the corner. What am I? I go all around the world, but I never leave the corner. What am I? I will explain. À, tôi đi vòng quanh thế giới nhưng mà tôi chưa bao giờ rời khỏi cái góc. Tôi là cái gì? What am I? Các bạn nào biết không? Tôi đi vòng quanh thế giới nhưng mà chưa bao giờ rời khỏi cái góc hết. Tôi là cái gì? à, cô thấy có Nguyễn hả hay Nguyên ok yes cô thấy con giơ tay nè câu này khó nên là không có nhiều bạn giơ tay làm đúng không do you know the answer Okay, what about is let's see who? Uh Gia Hưng, right? Vũ Gia Hưng. What is your answer? Vũ Gia Hưng, can you hear me? My answer is shadow. Uh, it's not a shadow, okay? Không phải là shadow. Um, now the next one, tiếng Bảo. Okay, đâu, đâu, đâu cô mở micro cho tiếng Bảo. Okay, well, sorry. Cô mở lộn cho Gia Hân phải không? Okay, Tiếng Bảo, please can you turn on your mic and tell me your answer? Tụi con biết đáp án không? My name is Tiến Bảo. Yes, I know. So what is your answer? Do you know the answer? You don't? I don't know. Okay, it's okay. Don't worry. Now, um, after asking, after inviting you guys, I want you guys to write in the chat box. Bây giờ mọi người chuẩn bị nè, cô cho tụi con 5 10 giây gì để chuẩn bị luôn nè. Bạn nào nhanh nhất thì cô sẽ cho cho cho cho cho cho, cho được pick a number nha. Okay guys, get ready. Get ready your answer. 3 2 1. I turn on the chat box, guys. Write your answer. Not a row. Oh, yeah, yeah. Okay, I got it. I got it. Lang Wen. Good. Oh, wait, it's Minh oh, Khuê. No, no, no. Sorry, it's Minh Khuê first. Minh Khuê người đầu tiên luôn. Good job, Minh Khuê. Ngô Minh Khuê. Well done. Okay, thank you guys so much. Um, cô mời Ngô Minh Khuê nha. Okay, Minh Khuê, which team are you in? Which team are you in? Khuê ở team nào? Ờ, con cũng mới vào hơn một một chút. Con có vào team nào chưa? Chưa Ờ, ok nếu mà mình không có team thì hơi khó chơi nha uhm, nhưng mà thôi cô cũng chúc mừng khuê là được đáp án chính xác ok nếu mà mình vào team thì mình mới dễ chơi hơn cái phần chọn điểm này như vậy thì cô sẽ lấy đáp án của bạn thứ hai là hồi nãy cô nói là lan quỳnh đó bây giờ cô mời lan quỳnh nha lan quỳnh ở team nào nè ok lan quỳnh which team are you in which team are you in I'm in elephant team. <laughs> Oh, really? Elephant team? Wow. So a lot of you guys in elephant team. Wow. Elephant today. Very hard working today. Now, okay. Langwin, pick a number, please. Pick a number. Okay, Langwin, để cô mở lại. Pick a number. I choose number eight. Eight. Okay. oh you have to switch score con phải bắt buộc phải đổi điểm với lại các team còn lại bắt buộc mình phải đổi điểm với team còn lại bây giờ các bạn ở team nhưng mà cô nghĩ là tụi con đổi với cái nào thì cô cũng biết rồi đó bây giờ Hina Hina có âm 200 điểm còn hai team còn lại là sẽ có uh, không điểm à, như vậy là tụi con bắt buộc phải switch phải switch bản thân mình với team khác thì bây giờ mình phải chọn lựa ok bây giờ tụi con có hai team cô nghĩ ba team nè elephant sẽ có ba team penguin bunny với hyenas right thì tụi con phải đổi đổi đổi điểm của mình là 700 điểm cho một team khác ok bây giờ các bạn ở team elephant sẽ chat vào cho cô tụi con đổi cho team nào bắt buộc nha mình bắt buộc phải đổi á tại vì chọn chúng ô đấy thì mình phải đổi điểm ok bây giờ tụi con chặt pick team nào nhiều nhất thì cô sẽ đổi cho team đó one ok bunnies two one one penguin oh Ừ, hình như số 1 khá là nhiều. For Việt Anh one two chủ yếu là one với two thì phải mà cô thấy có vẻ one nhiều hơn á. Ok. Ok, các bạn nhớ là chỉ những bạn ở team fan uh, team của bên uh, team của gì mới được ghi thôi nha chứ không phải là các bạn ở các team khác cũng vô nhắn nha. Cô sẽ check đáp án của một vài bạn uh, team nè. Việt Anh Việt Anh you are in team which team Việt Anh có trong uh, team elephant không Madison which team are you in Okay, so uh, some of you choose team one, right? Some of you choose team one. Okay, Như vậy thì ở đây cô thấy là đa phần là one với two khá là nhiều đúng không? Hương Giang cũng chọn one uh, two nè đúng không? Ok, như vậy thì cô sẽ pick uh, cô coi như là sẽ là team one nha. Như vậy là bây giờ elephant chỉ còn zero points và penguins will have 700 points, ok? Nhưng mà mình vẫn còn mấy câu để đổi đổi giống vậy nữa nên là không sao hết. Mọi người phải cố gắng trả lời câu hỏi vô. Ok bây giờ cô sẽ cho tụi con là ghi vào chat box thôi bởi vì mời thì có nhiều bạn không biết đúng không thì mình sẽ cố gắng ghi vào chat box để có thời gian chơi được nhiều câu hơn ok oh sorry wait bây giờ cô hỏi tiếp nha bây giờ không phải là một câu ờ, một câu đố đâu bây giờ tụi con phải ghi sẵn đáp án nè cái này mình có thể ghi được nè bạn nào nhanh nhất thì sẽ được uh, sẽ được nha uh, name bây giờ cô ghi câu hỏi trong chat box luôn name five jobs and with er er đó năm cái nghề kết thúc bằng chữ er năm nghề kết thúc bằng chữ er ok bây giờ cô cho tụi con vài giây để viết đáp án và nhớ là viết một tin nhắn cho cô thôi không có viết cái này xong rồi enter xuống cái khác nha mình sẽ viết liên tục cho cô một cái luôn năm cái nghề kết thúc bằng cái chữ er five jobs ok I give you guys 20 seconds cô cho mọi người 20 giây để suy nghĩ và viết đáp án sẵn ok bạn nào nhanh nhất thì sẽ được uh, uh, chọn a number ok 20 seconds start now 20 19 18 17 Give me your answers, everybody. Who has the answer already? Who has the answer? Write in the chat box, okay? Write in the chat box. Your answer, your answer. Wow, it's kind of hard. Ah. Okay, như cô nói là gọi để phải đề cả năm. Okay, good job Ngọc Khuê, baker, barber, carpenter, dancer, window cleaner. Okay, good job, well done. Baker là thợ làm bánh nè, barber who cuts your hair for the men carpenter, dancer, window cleaner. Okay, good job. So where is the first one? Ở đây thì đa phần tụi con uh, chọn đáp án nó tụi con dùng cái gì ta? À, tụi con uh, uh, đi không có liên tục á, mình nhớ là phải ghi liên tục cùng một tin nhắn luôn bởi vì các bạn cùng nhắn mà tin nhắn của mình sẽ trôi nên là mình phải ghi cùng một lúc luôn. Okay, good job Ngọc Khuê. Well done. So which team are you in? Wait, let me turn on your mic. Okay, Khuê, which team are you in? Penguin. Penguins? Yes. Okay, so your team very lucky. You just got seven uh, points. So let's see, can you keep the points and goes up? Okay, coi thử coi Khuê có giúp ấm mình đi lên nữa không nha. Now, which number do you choose, Khuê? Which number? 15. 15. Okay, 15. What is it? Oh, you have to give 300 to the lowest. Ok, con sẽ cho 300 điểm cho cái đội mà thấp điểm nhất. À, và đó chính là cái đội team 4. Đâu, team thấp điểm nhất cô nghĩ là mọi người cũng biết team nào đúng không? Team 4. Lúc đầu tụi con có âm 200 điểm thì được 300 điểm là được là là 100 điểm đó. Bây giờ tụi con có 100 điểm coi như là cao nhì rồi đó mình từ điểm âm mà mình thành cao nhì bảng là rất là giỏi đó ok guys second place the other team elephant với bunnies là đang zero nè cố lên cố lên ok try your best guys try your best now another question another question very fast mình phải tranh thủ để làm được nhiều câu nha để cô coi cô tắt chat chưa ok now the next one à, cái này thì cũng dễ nè câu này thì tụi con sẽ trả lời trong chat box luôn nha there are three apples in the basket and you take away two apples. So how many apples do you have? Có ba quả táo trong cái giỏ và con lấy đi hai quả thì tổng cộng con có mấy quả? How many apples do you have? This one I don't think is hard. So the answer, please write in the chat box now. Your answer, please. Your answer right now, right now. Okay, a lot of you guys Oh, very fast guys. Ok. Ở đây thì cô thấy cũng có một số bạn có câu trả lời đúng rồi nên là cô xin phép tụi con tắt chat nha để cô xem đó. Coi bạn nào trả lời đúng nhất. À, one, one, five. à Đức Trí. Good job Đức Trí. Two mình có trong giỏ có ba cái quả táo mà mình lấy đi hai quả thì mình sẽ có hai quả tại vì cái quả táo còn lại trong giỏ đâu có liên quan tới mình cái đấy là trong cái giỏ mà đúng không mình lấy hai quả thì đương nhiên là mình sẽ có hai quả. Okay, you got two apples. Very good Đức Trí. Good job. So let's see. Uh, đợi cô xíu, cô mở micro cho Trí nha. Okay, Đức Trí, which team are you in? Bunnies. The bunnies. bunnies. Yay! Finally, bunnies. Try to get the score, okay? Try to guess the score. Okay, now, uh, Đức Trí, you will pick a number, okay? Pick a number for bunnies, please. Seven. Okay, wait again. Seven, seven, right? Seven. Yes, okay, so let's see what is in seven. Oh, sorry. No, no, no, no, no. Okay, wait me. Sorry. Oh. Oh, you will have a <laughs> chance. No, no, no. You have a chance to minus 200 the other team. Con được quyền trừ 200 điểm của một team khác. Trừ 200 so, điểm của team. So, which team do you pick? con được quyền trừ hai trăm không phải là team của mình mà là team khác cơ còn team của con thì vẫn là không điểm đó ok team của mình thì coi như vẫn không điểm á nhưng mà mình được quyền penguins. team penguins hả con trừ team nào Because they have the largest point the highest they have the highest score exactly they got 400 lúc nãy là các bạn có 700 các bạn cho đi 300 nên là còn 400 bây giờ đi trừ 200 nữa là các bạn còn 200 ok thank you Trí yes Thank you so much. Okay, good job. So now Penguins you have 200 points. nhưng mà con vẫn điểm cao nhất á. Penguin vẫn đang điểm cao nhất tuy là chỉ có 200 điểm nhưng mà vẫn là cao nhất. Okay. Rồi tiếp theo tiếp theo tiếp theo nha, mình phải tranh thủ để được nhiều câu này, chỉ còn vài phút thôi. Next one, next one. Um, Ok, bây giờ cô hỏi câu này nè. It It là cái gì đó nha. It has keys but no locks. It has space but no room. You can enter but can go inside. What is it? Có keys là những cái keys đúng không? Tụi con để ý mấy cái key, mấy cái từ khóa của mình là nó có cái keys, nó không có locks. Keys, no locks. Ok, cô chỉ ghi từ khóa thôi. Space, no room ok can enter mình có thể enter là có thể giống như là enter tụi con hiểu là động từ là kiểu đi vào á but mình kiểu mình có thể enter đây là câu đố mà nên cái nghĩa nó không giống như vậy đâu but can go inside so what is it như vậy nó là cái gì đố mọi người what is it who knows the answer nó có keys nhưng mà không có locks có space nhưng mà không có room ok nó có thể enter nhưng mà không thể go inside so what is it so please write your answer in the chat box right now what is it guys what is it what is it who knows the answer bạn nào biết không not key ah okay good job Quê, yes đó là keyboard keyboard là gì mọi người biết không you guys know the keyboard. If you guys want to type the letters on your computer or your laptop, you need the keyboard. Keyboard là cái bàn phím của tụi con á. Bàn phím thì mấy cái phím đấy người ta gọi là keys mà nó có có chìa khóa nhưng mà không có ổ khóa. Ý của nó là như vậy á có space là cái nút space của mình á trên cái bàn phím của mình sẽ có cái nút space đúng không nhưng mà không có phòng space là không gian cái nghĩa của nó còn có nghĩa là không gian nữa có không gian nhưng mà lại không có cái phòng có thể enter là tụi con được quyền bấm nút enter nhưng mà lại không thể đi vô trong enter nó có một nghĩa khác nữa là đi vào chỗ nào đó enter the room enter cái gì đó là giống như con đi vào đâu đó nhưng mà can go inside là mình không có đi vô được thì cái đấy chính là cái keyboard cái uh, bàn phím á Ok, good job. Người ta gọi là mấy cái câu đố vui á. Good job Khuê. You are in the no, which team? Penguins, right? Bây giờ pick a number, okay? Khuê, pick a number for your team. Wait, let me share. Để cô share lên lại. Ok Khuê, which number, which number? Bây giờ Khuê đang có điểm cao nhất là 200 điểm đó. Number three. Number three. Okay, number three. Pen, uh, penguins, right? Penguins. Oh, very good. You have to give one team 150 <laughs> points. Okay. So it means you have à, bây giờ con chỉ còn có 50 điểm thôi. Bây giờ con muốn cho team nào? À, bây giờ từ từ. À, ở đây cô cũng không thể kêu mọi người nhắn được tại vì các bạn nhắn thì các bạn team khác cũng nhắn vào nên là your choice Quê sẽ là người quyết định luôn bây giờ cô nói là team 4 có 100 điểm là 100 point elephants với lại bunny sẽ đều có zero points như vậy là Khuê muốn cho team nào 150 điểm nè which team elephant Elephant. Okay, congratulations, Elephant. You got 150. So you got the highest score at the moment. Như vậy là Elephant back in the game và có điểm cao nhất hiện tại. Okay, good job. Well done. Next one, next one. Okay. Tiếp theo, tiếp theo nha. Bây giờ cô cô cô cô nói thêm một câu nữa nè. Um, name five colors with less than four letters cái này cũng dễ á five colors oh not not five sorry four colors with less than four letters four colors less than four letters bốn màu sắc ít có có từ bốn chữ cái trở xuống chỉ từ bốn chữ cái trở xuống thôi là một hai ba bốn chữ cái nếu mà năm chữ cái là sai kể cho cô năm cái màu mà chỉ có bốn chữ cái trở xuống thôi ok bốn chữ cái trở xuống thôi ok guys I'll give you some times 10 seconds is it okay 10 seconds so guys 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, guys, so now I will turn on the chat box. One, two, three. Who gave me the answer? Nhớ là phải liên tục trong cùng một đáp án nha. Cô chỉ lấy liên tục một đáp án thôi. Bây giờ các bạn đang ghi red rất là nhiều nhưng mà mọi người phải ghi cùng cho cô bốn màu lận à à à, à cô thấy có đáp án đúng rồi ok good job guys well done à, có nhiều bạn ghi một màu thì chưa được phải ghi liên tục cho cô luôn bây giờ cô check đáp án mọi người đợi cô xíu nha à, hình như là da hân nhỉ ok để cô coi da hân nè Hương Giang là còn thiếu một màu gần đúng rồi da Hương ở đằng ngay đằng sau nè red gray pink blue correct đúng rồi màu đỏ màu xám màu hồng với màu xanh dương chính xác da Hương good job well done very fast ok bây giờ Hân sẽ turn on the mic ok uh, yes Hân which team are you in I'm team 4 good yes try try bây giờ team 4 điểm cũng đang ờ, hạng nhì đó bây giờ con chọn tiếp nè which number which number hơn ờ để cô mở tiếng lại tụi con cứ để micro đi khi nào mình chọn xong thì mình hãy tắt micro ok number 4 number 4 ok bây giờ cô cô mở number 4 nha oh strong again à, mình được quyền lấy 100 điểm từ team khác 100 điểm ở đây thì tụi con được quyền lấy điểm âm luôn á điểm âm vẫn được quyền lấy có nghĩa là bạn đó sẽ bị âm điểm xuống cái đó thì cô chỉ nói như vậy thôi ok được quyền lấy 100 điểm từ đội khác Ok, như vậy thì Gia Hơn, đội của team Gia Hơn là team 4 ờ, sẽ được lấy 100 điểm nha. Bây giờ Gia Hơn sẽ là người quyết định luôn cho cô. Bây giờ cô sẽ lên which team con muốn lấy điểm team nào? Con có cần cô phải nói lại điểm của các team không? I choose elephant team. Elephant, ok. Hồi nãy cô nói lấy bao nhiêu ta? Hồi nãy cô lấy lấy 100 điểm phải không? Elephant, ok. Như vậy là sẽ lấy đi một 100 điểm giờ elephant đang là cao nhất là 150 điểm thì tụi con còn bằng với penguin là 50 và và đội 4 là có 250 điểm. Ok, yes. Now, last question guys, câu cuối cùng, the last question. Cô mời bạn cuối cùng nha ok listen carefully cái này cô không có ghi ra cô ờ, các bạn sẽ ghi ra ok À, bây giờ các bạn cái này cô mời đi câu này câu cuối rồi cô mời một bạn trả lời nha câu cuối cùng nha để coi là có thay đổi số phận được không nha What is black when it's clean and white when it's dirty What is black when it's clean and white when it's dirty What is it I want to invite, okay? I want to invite you guys to talk. Cô mời một vài bạn nha. Okay, Susan. Susan, right? Susan. Susan, can you turn on your mic? What is black when it's clean and white when it's uh, dirty? I uh, don't know. You don't know? Okay, now the another friend. Uh, what about Duy Thai, please? đồng. What What is it, Duy Thai? Do you know? What is black when it's clean and white when it's dirty? Con hiểu clean với dirty là gì không Thái? Clean là sạch, còn dirty là bẩn, bị dơ, bị bẩn á. Như vậy cái gì thì black cái gì nó sẽ black khi mà nó clean uh, khi mà nó clean nhưng mà nó lại white nó biến thành màu white khi mà nó bẩn khi mà nó dirty do you know the answer you do do you know okay so I will invite another, uh, other friends okay Um, now one more friend trước khi mà nếu mà bạn nào không biết thì cô sẽ cho mọi người ghi đáp án nha Tường Vi please Tường Vi, do you know the answer? Ừ. Con biết đáp án không? I don't know. <laughs> You don't know. Ok, bây giờ các bạn ghi đáp án cho cô vào chat box nè. Ok guys, quickly, quickly. Cô mở chat box rồi đó, bạn nào biết đáp án ghi cho cô nè. Câu cuối cùng rồi, cố lên. Ok. À, ok, good. Ok, good job. Đa cô thấy có đáp án đúng rồi đó chính là cái board là cái bảng của mình á cái bảng của mình là thường có màu đen đúng không như vậy cái bảng của mình nó sẽ sạch khi mà nó có màu đen bảng mà con viết phấn á nó sẽ sạch khi mà bảng của mình nó không có viết cái gì lên đó là nó có màu ờ. đen và khi mà con viết phấn trắng lên thì nó sẽ có màu màu trắng đúng không thì lúc đấy là nó bị bẩn nó bị bẩn ok good job board is the correct answer uh, let me see cô xem nè blackboard là cái câu trả lời đúng nhất ok nhưng mà board vẫn chấp nhận được cho nên là cô vẫn sẽ lấy đáp án của tiến bảo ok cô ơi, cô cô ngửi hộ con the liquid yes uh, cô à, ngửi hộ con cái liquid gì cô à, bây giờ lớp bây giờ mình cũng hết giờ rồi cho nên là bữa sau thì mình sẽ chơi quiz nha ok yeah. Vâng. Ok, bây giờ Tiến Bảo, please choose a number. Which team đã? Which team are you in, Bảo? Um, which team? Con ở team Nine, nine, nine, nine, nine, nine. Yeah, but which team? Con ở team nào đã? Team nào đã, Bảo? Elephant. Elephant. Okay, elephant. elephant. So team uh, number nine. Ah, elephant. Vậy chia hai số điểm. Okay, bad luck for you today, elephant. Như vậy elephant có 50 chia đôi thì sẽ còn 25 điểm. Ok, so good job guys. Good job. Bây giờ cô ghi cái điểm nè. So hyena team 4 con linh cẩu á mình sẽ đọc là hyena. We got um, 250 for you. Good job. Next one for the elephant. Okay, cô viết tắt nha. You got 25 points and penguin, you got 50 points. And for bunnies, you still have um, zero points. Okay, but don't worry. So here, the, the winner today is hyena. Good job. Well done, everybody. Let's see who are the winners. Để cô coi thử hôm nay ai là người chiến thắng nha. Who are the winners today? Uh, congratulations. Nguyên Diệp, Hannah, Julie. Julie is Zhang, right? Giang and Julie right Thanh Chi Hoàng Tân Hoàng Minh Châu Việt Anh Thủy nè Tiêu Khanh nè Tôm nè Khả Tuệ Thanh Ngân Ryan Yến Nhi Gia Hưng Bình Minh Ca Cao Khang Từ Phúc Hoàng Diệp Vũ right Phong Khôi Văn Vương Hải Nam Anh Thư just like bác nghiệm Phúc Tường Phúc and a lot of An and Vũ. Okay, An với Vũ là giống ở trên đúng không? Yes, congratulations guys. You guys are the winners today. Good job. Okay, cái này thì tùy vào may mắn rất là nhiều nữa đúng không? So don't be sad if you didn't win today. Hôm nay mình không thắng không sao hết. We still have a lot of games in the other class, okay? In the other classes, so don't worry. I just want to say congratulations to you all and thank you so much for joining the class with me today. Thank you guys. So uh, let's talk about the homework. Homework thì có thể là hôm nay mình đâu có học gì đâu nên là sẽ không có homework đâu. Thứ sáu thì sau khi mình học xong cô mới gửi homework vào cuối tuần cho tụi con làm á. Xong đấy thì tụi con miễn là tụi con có thể nộp hoặc là làm trước cái buổi học tiếp theo là thứ tư tuần tới là được. Thứ sáu này thì mình sẽ bắt đầu vào lại bài học của mình. Ok. Hôm nay thì mình đã chơi game làm quen với các bạn rồi rất là vui rồi đúng không? Thì thứ sáu mình sẽ bắt đầu học nha. Ok guys, so now it's late right? 9:07. Say goodbye to your friends. Turn on on your mic, say goodbye, and then I will see you guys on Friday at this time. Goodbye, everybody. See you guys. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, guys. Very nice time, guys. Goodbye. Goodbye, teacher. Bye bye mọi người nha. Hẹn tụi con vào thứ sáu nha. Don't forget. Bye bye.